Chào mừng ờ, quý bạn đến kênh video của đình Máy Cường Linh Hôm là ngày ờ, mùng 4 tháng 11 năm 2022 Thì ờ, cũng bà con bắt đầu chuẩn bị bước vào vụ mùa thu hoạch củ nghệ, củ rong, củ riềng Cũng như là chế biến để tạo thành những cái tinh bột để chúng ta có thể là bán hoặc là sử dụng trong gia đình thì Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý và bà con cái mẫu máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn Cũng như là cập nhật cái phần giá bán ở trong những cái tháng 11 này Để những bà con cô bác nào đang có nhu cầu mua Ờ, thì chúng ta có thể tham khảo về giá bán về cái cách hoạt động của máy để chúng ta thấy phù hợp chúng ta sẽ mua về để chúng ta sử dụng thì đây trước mắt quý và các bạn đây là máy xay bắt nghệ ờ, sắn dây liên hoàn mẫu mới nhất ờ, thì mẫu này thì cũng được dùng được 2 đến 3 năm được dùng khá là lâu rồi nhưng mà hiện nay thì nhiều bà con vẫn đang dùng ổn định và cũng ưa chuộng rất là ưa chuộng cái mẫu này đấy thì bên này là một máy hoàn chỉnh còn ở phía bên phải đây là một cái khung máy không có motor thì đây một máy hoàn chỉnh của nó thì gồm có này gồm cái phần chân đế này đấy, phần motor phần uh, truyền động của máy và ở đây là cái phần bầu nghiền của máy về cái phần uh, chân đế của máy thì hoàn toàn bằng thép V như này đây V là sử dụng thép V3 rất là chắc chắn và được phun sơn tính điện ở đây ở cái phần chân của nó thì sẽ được bắt các ốc 12 ốc này là ốc 12 đấy thì uh, với cái chân này thì bà con có thể là uh, xịt cái ốc chỉnh ốc này lên xuống được đấy từ đó chúng ta giúp cái căng cái loa này này bà con dùng thời gian lâu dài mà dùng ờ, cái dây cu loa này nó bị nhão đấy đấy thì nó sẽ mềm ra thì ờ, bà con sẽ vặn lấy con ốc này chúng ta đẩy xuống bên dưới nữa đây nó sẽ đẩy xuống được khoảng hai phân nữa để căng cái dây cu loa của chúng ta ra giúp cho ờ, cái máy của chúng ta hoạt động nó đảm bảo cái công suất đấy đây là cái phần chân chân đế đấy hoàn toàn bằng cắt vê như này rất là chắc chắn còn tiếp theo đây là cái motor cái motor của máy thì sử dụng motor 3 kg như này đấy motor toàn phát 3 kW tương đương với 4 ờ, ngựa đấy sử dụng ờ, motor điện một pha 220V thì với motor này thì bảo hành cho bà con một năm motor dây đồng à, trong trường hợp một năm bà con sử dụng cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới thì bà con lưu ý thì với cái máy này thì nhiều nơi cũng có thể là lắp motor 2 kg 2 hoặc là 3 kg đấy thì hiện tại chúng tôi sẽ lắp 3 kg luôn cho bà con à, thì với cái máy này thì lắp motor 3 kg thì một giờ bà con có thể làm được từ à, ờ, 3 đến 4 tảng nghệ hoặc là với sắn dây nó sẽ chậm hơn thì khoảng được một à, ờ, tạ rưỡi đến hai tạ là làm củ sắn dây đấy còn à, truyền động của máy thì máy sử dụng truyền động bằng dây cụ loa như này sử dụng hai dây cụ loa bản A kết nối trực tiếp từ motor lên cái à, nguồn xay của máy đấy hai dây cụ loa đây thiết kế rất là đẹp đó, nhìn rất là chắc chắn lát nữa tôi sẽ cầm máy lên cho quý bạn cùng có thể xem máy quay rất là đầy đồng rất là êm đấy hai dây của loa kết nối bằng muli bản A ở đây đấy <coughs> còn tên này là cái bộ phận quan trọng của máy đấy là uh, bao gồm một cái quả lô bằng inox để nó mài cái nghệ ra mài cái sắn ra chúng ta ra uh, quả lô này thì là bằng inox hoàn toàn như này được uh, phay xước các cái răng rất là sắc ở đây đấy thì với quả lô này thì nó sẽ có chiều dài là 20 cm và đường kính quả lô là 15 phân là quả lô bằng inox hoàn toàn ở đây được các răng mài nhỏ đây, à, cái phễu của nó thì có kích thước khoảng 30 30 vuông 30 30 chúng ta sẽ à, bà con sẽ đổ nghệ à, sắn dây vào đây thì mày nó sẽ mài cái à, củ nghệ củ sắn dây chúng ta rất, ra rất là nhỏ đấy à, sau khi mài xong thì cái nghệ sắn dây nó sẽ chảy ra theo cái đường này này bà con này đấy nó sẽ chảy ra cái đường này và ở bên trên máy thì nó sẽ có hệ thống ống nước nó nó dội vào đấy và bên đằng sau này thì nó sẽ có hệ thống cái chổi là cái chổi quét ở đây đấy thì cái chổi này nó sẽ đánh à, cái tinh bột nghệ sắn dây thì nó sẽ theo cái dòng nước nó sẽ chảy ra ở đây đấy kéo ra cái ống này còn những cái phần bã à, phần cặn bã thì nó sẽ chảy ra cái đây nó đẩy ra đây đấy à, đây thì à, nó sẽ có một cái tấm bảo hiểm bằng inox đấy một tấm bảo hiểm bằng inox ở đây và à, có cái tem này chỉ chiều quay của cái máy và đây nó sẽ có một cái ống nước phi 27 chúng ta sẽ lắp ở đây thì bà con về chúng ta sẽ sử dụng ống nước trực tiếp chúng ta lắp vào đây đấy và nước nó sẽ chảy qua ở một cái ống ở đây đấy và đây cái ống này nó sẽ ra đây ờ, đi theo máy thì nó sẽ có vòi nước sẵn cho bà con như này cái uh, ruột mèo như này mèo ruột gà đây nó sẽ như này thì dùng bà con về chúng ta sẽ lắp cái dây nhỏ vào đây đấy và một cái ờ, đầu còn lại chúng ta sẽ lắp vào cái vòi vàng này đấy thì nước sau khi chảy qua ở cái chỗ bầu nguyền này thì nó sẽ vẫn đang còn à, còn dư nước thì nước nó sẽ chảy xuống đây nó sẽ qua cái ờ, ở giữa nó sẽ cũng có một cái ờ, hệ thống phun nước để cho nó tưới vào cái bồn quạt này đấy còn ở đây nó một cái vòi to nữa thì bà con lắp vào đây để chúng ta hứng được cái uh, nước cái thành phẩm ra sau khi chúng ta xay ở ừ, mặt bên của máy đây thì mặt trước đây thì nó sẽ có thêm hai cái núm điều chỉnh này hai cái núm điều chỉnh này có tác dụng là uh, đẩy cái thanh inox này này đấy ốp sát vào cái uh, răng cái răng cưa này đấy để là bà con càng cần càng mịn chúng ta sẽ đẩy vặn cái này vào để ép sát vào à, nhưng bà con lưu ý là trong lúc ép thì chúng ta phải căn chỉnh máy để không bị sát quá thì nếu mà sát quá thì uh, cái tấm này nó sẽ ăn nhiều vào cái uh, quả lô thì làm cho quả lô nó sẽ nhanh mòn hơn đấy thì bà con lúc chỉnh cân chỉnh thì chúng ta lưu ý cái đấy đấy máy thì hoàn toàn chắc chắn và lúc uh, chúng ta sẽ mua hàng thì chúng tôi sẽ bán keo silicone như này đấy, bạn keo silicon đầy đủ cho chúng ta như này đấy à, ở chỗ này thì cái nước nó sẽ hay chảy ra chúng ta sẽ bắn keo như này thì là nước nó sẽ không bị bắn ra ở đây đấy, bắn ra cái nước côn bắn rất là nhiều dày ở đây đấy. các khung máy thì bắt hoàn toàn bằng ốc này rất là chắc chắn và à, rất là dễ dàng à, vận chuyển tháo lắp và cái máy này thì à, ưu điểm là nó hoàn toàn bằng inox cho nên là bà con dễ dàng vệ sinh à, chùi rửa rất là dễ rất là thoải mái uh, nghệ thì nó sẽ có màu vàng nhưng mà uh, bà con làm lần sau thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái thành phẩm đến cái chất lượng của máy Đấy. còn uh, bên này là cái mặt bên của máy thì đây mặt bên của máy đằng sau của máy đây thì nó cũng chỉ là uh, ấy thế thôi chúng ta chỉ còn tâm cái mặt trước thôi thì uh, tổng kích thước của máy thì máy này nó sẽ có chiều cao tổng khoảng 1 mét Đấy, chiều cao khoảng 1 mét chiều dài khoảng 1 mét và bề rộng bề ngang thì khoảng 40 phân khá là gọn gàng Ờ, những ờ, cô bác lớn tuổi vận hành máy rất là dễ dàng Đấy, cân nặng máy thì tầm khoảng 45 cân thôi nếu mà có cả motor còn à, đây trường hợp là không có motor này trường hợp bà con có motor ở nhà chúng ta có thể sử dụng motor 2 kg 2 hoặc là 3 kg à, tối đa có thể là sử dụng motor 3 kg rưỡi với vòng tua 2.900 vòng một phút thì chúng ta có thể là mua riêng cái khung không máy này về để chúng ta sử dụng thì lúc bà con mua khung thì chúng tôi cũng có sẽ gửi sẵn cả bu ly này đây có cả bu ly và dây cu loa cho chúng ta như này đấy thì về mà chúng ta chỉ cần lắp cái motor vào mình chúng ta sử dụng đấy thì với phần khung máy này thì riêng cái khung máy của nó thì tầm nặng khoảng 20 cân cũng hoàn toàn bằng inox ở đây đấy ở ngoài này là cũng inox nhưng mà cái này bên ngoài nó sẽ được bọc một lớp ni lông để chống trầy xước trong quá trình di chuyển đấy thì bà con về có thể thích thì chúng ta có thể mở ra hoặc là chúng ta có thể để thế này luôn cũng được cho đỡ xoay trước còn ờ, về phần giá bán thì hiện nay với ờ, bà con mua riêng khung máy không như này thì đang có giá là 4 triệu 700 nghìn một cái khung Đấy, khung máy xét xây vất nghệ dán dây liên hoàn ở về chúng ta chỉ cần lắp thêm động cơ motor vào nữa là chúng ta sử dụng được luôn còn trường hợp với một máy hoàn chỉnh như này một máy hoàn chỉnh à, lắp motor 3 kg thì đang có giá là 6 triệu rưỡi 6 triệu rưỡi máy một máy xây vất nghệ sắn dây liên hoàn Ờ, giá là bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho chúng ta nếu bà con ở gần chúng tôi có thể gửi xe hoặc sang công ty là tận nơi uh, địa chỉ công ty thì ở Hà Nội hoặc là quý vị bạn ở xa Phú Yên ờ, rồi là Tây Nguyên Đắk Lắk Đắk Nông các tỉnh ở miền xa chúng ta có thể là gửi bưu điện gửi xe về cho bà con thì bà con có thể nhận hàng kiểm tra hàng đúng như chúng tôi giới thiệu trên video này thì chúng ta sẽ thanh toán tiền luôn cho bên vận chuyển Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video. Quý bạn nào có nhu cầu mua máy xay nghệ bắt nghệ hoặc là chỉ bắt uh, ờ, xay bắt nghệ liên hoàn thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.